ở đây mình sẽ giải thích về CPS uh, ờ, character per second số ký tự trên một giây mình thường để giới hạn nó dưới 17 ừ, vậy thì CPL là gì CPL là số ký tự trên một hàng gọi là line thì thường mình sẽ để 50 theo mức ờ, tiêu chuẩn thì trên 50 là nó sẽ tràn viền vô Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh MMT Gold G của mình Hôm nay mình sẽ hướng dẫn về CBS, CBL và cắt mắc câu thoại Link Youtube playlist các video ngắn của mình là tinyurl.com xuyệt mmtgt shop Và đây mình sẽ giải thích về CBS à, Character per second, số ký tự trên một giây Mình thường để giới hạn nó dưới 17 Vậy thì CPS là gì? Bây giờ ví dụ nha Ở đây à, Bên Agisub hoặc là Subtitle Edit đều có cái Bên Subtitle Edit á, thì là Character per Second Còn bên Agisub là CPS Vậy thì CPS ở đây Ví dụ ở đây từ 0 giây đến 0,5 giây có 20 ký tự uh, có 10 ký tự. 10 ký tự chia cho 0,5 sẽ là 20. Cũng 10 ký tự đó mà ở 10 giây đến 11 giây là chỉ có một giây thôi thì là 10 10 ký tự một giây ở 5 giây thì 10 chia uh, ờ, 10 chia 2 ở đây nè 2 nè 2 giây là 10 chia 2 là 5 còn đây 10 chia 5 là 2 như vậy thì số ký tự một giây là số ký tự hiển thị trong một giây đối với mình sẽ lấy video của một bạn đã gửi cho mình thì ở đây có những đoạn mà 20,73 ờ, ký tự trong một giây còn gọi là CBS nhưng từ đây đến đây thì đọc thì vẫn kịp đúng không mà từ ở đây sẽ không có đọc kịp được thử nè để xíu mình thêm cái waveform vào 얘들아 다음은 없어요 복수 다음 해야지 다음은 없어 니네가 다음 đó đó rất là nhanh nó lướt, lướt qua một cái nhẹ luôn không phải 8 giây mà tới như đây là 21 ký tự 21 chia tóm lại là nó khá là cao rồi ở dưới này nè ở đây thì đọc ờ, đọc kịp nè đọc kịp nhưng mà ở các ờ, ở cái dòng sau sẽ đọc không kịp 없어요 그때 되면 그때 일 해야 돼 그때 만약에 지금 일한다는 건 너는 그때 일을 또 안 하는 거야 네가 그래서 제대로 뭔가 일을 계속 차근차근 따 하려면 네. 결국은 됩니다 이날 꿈을 향해서 쫓아가는 건 나중 문제고 그렇잖아 나의 지론 딱한 가지 인풋이 많아야 đó rất l đọc chắc chắn sẽ đọc không, không t h e kịp mắt con người bình thường chỉ thể đọc từ 17 đến 20 thôi rồi này là 28 nè 뭐 하면 잠다 다 지우면 잔다 이 생각만 하죠 여러분의 취준 시간은 다 지우는 시간입니다 다못 지우면 자지 마십시오 아니면 대학을 포기하거나 아니면 목... ở đây lên tới ba 39 luôn 목표를 하기 위해서 오늘 다 지워야 되거든요. 오늘 놓치면 내일도 놓쳐요. 내일 모레 놓치고. 그럼 보나마나 1년이 그냥 망한다고. rồi đó là ví dụ đơn giản về CBS Ừ, vậy thì CBL là gì CBL là số ký tự trên một hàng gọi là line thì thường mình sẽ để 50 theo mức ờ, tiêu chuẩn thì trên 50 là nó sẽ tràn viền đợi chút video player mình sẽ để time Times New Roman 내 점수가 이건 thường họ để chế độ là à, cỡ chữ 20 đây thấy không ở đây single line length là character per second nó tới 62 làm sao để mà khắc phục được cái vấn đề này là ở đây mình enter một cái enter một cái nè nó còn 3329 điểm của tôi bây giờ là từng này phải rồi xuống hàng tôi phải vào được trường này đúng không rồi tiếp tục là ở đây để làm được điều đó hôm nay các bạn phải làm để tích được hết kế hoạch đã đặt ra ở đây mình không có sửa lỗi chính tả em cái lỗi câu cú lũng củng mình chỉ sửa về cái CBL thôi thì hôm nay các bạn xuống hàng một cái single line length như vậy là cái này nó hết đỏ nè hết là ok nè thấy không mình phục hồi lại cái nó đỏ thì trước hết là hai cái đó là CBL và CBS tiếp theo là sorry mình ờ, nhầm ờ, thuốc ờ, file cách cắt nối câu thoại cắt nối câu thoại mình sẽ dùng cắt nối câu thoại à, Ctrl Shift R để cắt và Ctrl Shift k để nối nối lại với nhau để mình thử nối mình cho anh ship k nó nói lại nè ngày mai ngày kia nè rồi phải nè đó bây giờ cần control Shift r để để tắt ví dụ mình chạy video à các bạn để ý nha chọn cái uh, play đâu rồi double click double click thì sẽ go to video position and play play nè bấm đúp chuột vào nó chạy nè 보나마나 1년이 그냥 망한다고. 다시 재수하거나 다시 삼사거나 해야 된다. 아니면 군대를 가거나 아니면 결혼을 하거나. 그밖에 야. 없다고. 어차피 Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu là à, phần control à, phần cắt nha. Nếu từ bỏ đập chuột vào à, à, thường thì những câu nào mà dài thì mình sẽ cắt à, ở đây mình sẽ hướng dẫn về cách à, chỉnh tham luôn chỉnh tham à, bấm đúp chuột vào đây đúp, đúp chuột vào thì ở trên này nè trên này có 13 à mình phải sẽ giảm ờ, nó đi giảm nó đi còn ở, ở dưới này mình sẽ giảm cái star time đừng để nó trùng nha trùng nó sẽ hiển thị ra cái hai cái màu đỏ đỏ cam nè rồi mình ờ, cho này nè cái duration đi tới một chút nó sẽ đụng cái dưới này đúng không dưới này mình tới một chút đó nếu như mà phần chữ này bị đỏ cam á, thì sẽ giảm cái duration là cái end time lại còn không thôi giờ đọc thử nè 복습 다음 해야지 다음은 없어 니네가 다음이 어딨어 다음은 내년인데 뭐 한달 뒤에 아니면 2주 뒤에 다 없어 그딴 거 다음이 어딨어 그 과정을 시간은 갈수록 없습니다 그냥 à, 이걸 보잖아요 ở đây với cách nói câu thoại thì nếu từ bỏ thì năm sau cũng không đủ được đúng không enter đây nhìn thấy gọn hơn không giờ mình ờ, phục hồi lại coi sao nè nó sẽ gọi là tràn viện rồi rồi xem ờ, lại nè làm sao ban đầu nó gì nè rồi sau đó nó sẽ như vậy nó đỡ hơn vậy mình sẽ tìm chỗ nào mà CBS ờ, á nó cao quá mình sẽ tách cho nè 지론 딱 한 가지 인풋이 많아야지 아웃풋이 생겨. nè thí dụ ở đây quan điểm của tôi duy nhất chỉ có thế này thì mình sẽ chạy video từ từ nha giờ mình F5 à, F F5 để chạy ờ, chạy riêng từng câu câu thoại nha F5 và Ctrl F5 để, để dừng nè 이 지론 딱 한. Ừ, còn không thì chỉnh trên đây cũng được thí dụ mình đang tới cái khúc này đúng không mình có thể ờ, control shift à, r để tách bấm trên đây này, bấm trên đây nó rồi của tôi duy nhất nè bấm ở đây nhớ là con chó chuột ở ngay đúng vị trí nha để control shift r nè tôi duy nhất chỉ có thế này input phải nhiều thì mới có output thì hai cái này mình sẽ mở lại để xíu nó vẫn rất khá là cao nè 지론 딱 한. 가지 đích chuột vào đây nè 인풋이 많아야지 아웃풋이 생겨. 꿈이랑 쫓아가는 chỗ này nó bị lệch nè 거고. 그렇잖아. 나이 지론 ừ. bạn này thì tham giữa các câu nó sát nhau quá mình sẽ dùng tool và apply minimum gaps cái chỉ chúng ta tham khảo in cái chỉ chúng ta tham khảo in Bây giờ nè, mình tắt cho- cho mình chỉnh lại cái này một chút cái này trên này có 10 ờ, cps à mình canh theo cái này mình cứ điều chỉnh lại chỗ này nè nó dư quá nhiều luôn á giờ ta chạy đọc thử ờ, từ đây đến đây mình sẽ chuột ờ, chuột cái hai này nè à, chuột cái hai dòng này và bấm năm để chạy từng dòng tự động chạy đấy chúng ta có thể in để cho ấu prison được thì mình chỉnh lại đấy chúng ta à, à nếu như vậy thì hai cái này mình ghép với nhau luôn Ê, khỏi cần cắt làm gì Ctrl Shift à, Ctrl Shift K đúng không đây nè Ctrl Shift K để nó lại với nhau nè Ctrl Shift K đã duy nhất mà chỉ có thế này là thấy, thấy ngộ ngộ à CBS của cả, cả hai dòng sau khi merge nhau đã khá là ổn phải không đọc sẽ rất là uh, chân chu à, tiếp tục đây cái này nó bị uh, ờ, CBS cao nè mình cho cái duration nó lên chút nè dùng phím mũi tên nha phím mũi tên đó sau đó mình về dùng phím uh, qua star time về mũi tên xuống một cái nó đụng uh, phía phía trước phải không phía trước thì mình uh, lùi lùi lùi lùi lùi mấy cái này nó liên đới với nhau rồi Đấy, tìm cái nào ngắn thì mình uh, thu lại cái này nè à, cái này ở trên nó bị dính ờ, dính cái dưới nè cái entham nó dính dưới thì mình chọn cái dưới sẽ nó mình tới một chút tóm lại mấy cái này nó bị ờ, dính với nhau luôn rồi đó à, khá là nghiêm trọng vậy thì phải làm sao mình sẽ thu nhỏ này lại chút cho từ đây xuống đây thì cần cho à, mình ship chọn hết nha mình selected lines adjust duration for selected lines Recalculate nè Maximum 17 đi Nhìn bên đây nè Cũng không khá hơn là bao nhiêu Cái này chỉ có nước ờ, dịch lại hết Chứ không có ờ, còn cách nào để cho nó ờ, sửa, sửa lỗi được nữa Lỗi CBS CBL khá nghiêm trọng rồi đó giờ giờ mình cắt lại lần nữa nha cắt lại lần nữa trước khi hết video nha 이걸 하기 위해서 오늘 다 지워야 이걸 하기 위해서 오늘 다 지워야 되거든. 오늘 놓치면 내일 놓쳐요. 내일 모레 놓치고. 그럼 보나마나 1년이 그냥 망한다고. 다시 재수하고 오늘 네, 네. 놓치면 내일도 놓쳐요. 내일 chọn này nha 이걸 하기 위해서 오늘 다 để 지워야 làm được 되거든. cái 오늘 đó 놓치면 내일 hôm nay nè tới chữ hôm nay đúng không mình cắt thử nha chọn nhớ con chỗ chuột ở đây Ctrl Shift R đó à, để gộp lại Ctrl Shift K nội dung hôm nay chính như đó thôi à, video khá là dài rồi à, chào tạm biệt hẹn gặp lại